Xin kính chào à, tất cả quý khán giả, các anh chị và các bạn đã quay lại với chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop trên uh, YouTube. Thì hôm nay Vân uh, <clears throat> sẽ bảo trì một cái bánh uh, bánh bộ force Race. Cái này là um, theo chủ nhân á thì uh, anh ta chạy có uh, tốc độ chừng hai chục 25 km h thì ok còn nếu mà tăng tốc độ lên trên khoảng 30 á thì à, mấy anh chó trong đây nè mấy anh cá trong đây nè nhảy lõm cõm lật cọp rồi á mình không không cho chạy nhanh chắc tôi nghĩ chắc có thể là ông uh, chủ này ông uh, ông chạy không à ông cho chó ăn đúng không nó quậy thôi có gì đâu thì hôm nay mình mở ra xem coi như thế nào thì uh, các bạn xem cái uh, đầm của nó là áo carbon nhé cái tiếng liếc nó các bạn nghe cũng âm thanh nó lạ lạ đúng không nhìn trên cái đầu đây trên cái đầu hai cái cốt là chúng ta thấy rõ lục giác 5 ly đúng không bên trái bên phải đều giống nhau rồi thì đối với uh, cái cốt mà có khóa hai con à, hai cái đầu bằng à, cái cốt đùm sau mà khóa bằng hai tán lục giác các bạn là thường là răng xuôi thì chúng ta cứ mở ra bình thường chưa gì hết là ổ clip đã muốn xúc ra ngoài rồi chúng ta xem ở trong đây có cái lục giác nè lục giác 10 ly nè các bạn 10 ly rồi chúng ta rút ổ clip ra nha ôi giời ơi kinh khủng mở đen hết như đất luôn và 1 2 1 2 3 4 5 6 6 chú chó một chú chó là có ba ngạnh nha ba lưỡi gà rồi chúng ta nhớ đi là lấy ổ clip ra chúng ta lấy ống canh ống canh canh con đấy giữa bậc đạn có clip và bậc đạn đùm rồi bên đây cứng lắm chúng ta phải à, cần lục giác chúng ta cần cái lục giác 10 nhé lục giác 10 à, ly bên à, phía bên kia phía bên đầu trái bên lia đĩa chúng ta dùng lục giác 5 chà các bạn thấy không cứng nha thường thường cái cốt bằng nhôm này đâu có gì đâu mà phải nặng mà ở đây tôi tay tôi rất là mạnh đó tôi phải mở như thế này đây rồi bánh này à, so với với những dòng bánh khác thì à, nhà sản xuất so so với những dòng bánh khác thì à, tôi đã thấy có những cái miếng à, xin miếng ron đó các bạn cao su á, miếng à, miếng bít á ém ở ngoài mặt đạn này để cho nó kín còn bánh này không có chỉ có con à, ốc chụp đầu thôi hai bên đầu đều có lục giác lục giác 10 thì khi chúng ta mở hai cái con à, tán khóa khóa đầu của cây cốt ra con nào ra trước thì chúng ta bên trái ra trước hoặc bên phải ra trước chúng ta đều có lục giác để chúng ta chịu để mở con còn lại đúng không rồi bây giờ chúng ta ép bật đạn ra nhé chúng ta xem cái gì trong mỗi clip đây ô kinh quá mở bò thành đất rồi các bạn rõ ràng anh chủ này là anh chắc ảnh ờ, làm biến rửa nè anh không có tạc tay đúng không ảnh đâu có rửa theo kiểu Sài Gòn bay shop đâu ảnh đem ra máy ảnh chơi ờ, máy xịt ảnh xịt không nó bây giờ hậu quả là thế này đây à, đạn là có nhiêu tiêu nè xây lượng sượng lượng sượng phải tốn hai bạc đạn mà cái dòng này cũng không cao cấp lắm các bạn các bạn thấy bạc đạn không cũng không lớn lắm đường kính của bạc đạn hai đường kính của bạc đạn lớn nhưng không lớn lắm các bạn thấy cái dòng giữa không khoảng cách giữa đường kính lớn và đường kính nhỏ chu vi lớn chu vi nhỏ đó nó đâu có lớn đâu đâu có xa mấy đâu đạn này vẫn chưa nhẹ lắm nha thì chúng ta có thể lỗi bên nào ra trước cũng được hết bên nào tiện thôi thường là chúng ta lấy bên ngắn trước lỗi bên ngắn ra cho nó dễ hơn bên đây đây bật đạn nó nằm cạn ngoài nha rồi để cho nó không bị bật đạn không bị chinh thì chúng ta dùng cái nắp này chịu lại thì à, thật sự ra bật đạn này chúng ta không có xài lại thành ra chúng ta không có sợ nó chinh gì cả nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng khi nếu mà chúng ta cảo ra hoặc đóng ra nó chinh đó, thì à, bạc đạn nó đi ra nó đi ra không đều các bạn mặt nó đi ra không đều bật đạn đi ra không đều thì dẫn tới cái cái lưng của bật đạn cái lưng trong à, cái à, cái đầm nè cái nơi bật đạn đóng chạy ra chạy vô đó nó nó sẽ bị méo đi nó sẽ lệch lệch tâm nó hơi méo nó chinh chút xíu thì sau đó chúng ta có dùng bậc đạn mới chúng ta ép vào bậc đạn sẽ bị sự Thật ra điều tốt nhất bậc đạn mặc dù bậc đạn chúng ta không sử dụng lại chúng ta thay bậc đạn mới nhưng chúng ta cũng phải ép ra cho đều nha các bạn không được đóng hoặc là không được lỗi nó đi một đi ra không đều nha rồi các bạn nhớ giùm tôi rồi cái này nó cạn để chúng ta lấy bạc đạn ra một lần một chúng ta dùng cái lớn như thế này rồi sau đó chúng ta dùng cái này để chúng ta định tâm đúng không cái đầu này cái cốt ra thì nó đụng vào bên à, cái à, cái vành này chúng ta phải phải nói cái ống vành khác cho nó cao lên đúng không ok được một đạn tiếp tục chúng ta lấy bạc đạn này ra bây giờ chúng ta có thể lấy cây cốt ra hoặc chúng ta để cây cốt này như thế này chúng ta lỗi từ bên đây qua luôn cũng được nha rồi nếu mà chúng ta để cây cốt bên đây lỗi qua thì chúng ta phải cần một ống canh dài chúng ta mới lấy này ra được còn giờ để thuận tiện chúng ta không cần miếng canh chúng ta lấy nhanh hơn chúng ta lấy cây cốt này ra rồi chúng ta dùng một cái ống ti đây các bạn chúng ta đưa vào trong ta phải cần nối để bảo đảm rằng lỗi bật đạn ra đủ đủ hành trình <clears throat> bây giờ chúng ta cần một cái à, mặt này. đây sau đó mặt này không cần tĩnh tâm chúng ta cần cái mặt này là đủ rồi đúng không các bạn thấy cái miếng đen này nè các bạn <clears throat> bạn xem nó là cái gì cái này nó chén cổ FSA nè chúng tôi tận dụng lại đó hầu hết tất cả đồ dù phụ tùng trong xe đạp chúng ta đều tận dụng lại hết rồi chúng ta ép đạn ra nha xong tiêu hết các bạn xây mà nặng tay rồi chúng ta xem để chúng ta lau sạch xem trong đây như thế nào xem clip luôn chúng ta nhẹ nhẹ tay chúng ta có lao chùi thì chúng ta có xây theo chiều của à, men chó nhé để men không à, rớt ra hai bạc đạn trong có clip thì chúng ta đút tay vào <clears throat> chúng ta kiểm tra bạc đạn rồi có bị hư hay không thì chúng ta đút một ngón tay vào vừa chặt cái bạc đạn chúng ta xây thì chúng ta nghe cái độ à, cái à, cảm giác của mình đó các bạn giữa cái tay và bạc đạn nha coi nó có rần nó có sượng không sượng sượng rần hư thì chúng ta thay còn nếu không bị gì hết thì chúng ta phải tháo ra cạo ra chúng ta vừa mở vừa mở tại vì à, bạc đạn đây là cùng một đồng bộ một bộ bạc đạn bốn cái hai trong có clip và hai trên đầm mà hai cái đầm đã hư rồi đã xài một thời gian rất lâu rồi thì nếu hai anh này vẫn còn tốt thì nếu còn tốt thì vẫn khô mỡ đúng không chúng ta phải lấy ra vô mỡ bây giờ chúng ta xem có clip này lấy ra bằng cách nào đây rồi đây chúng ta cũng thấy cái nòng nhá đây là cái ống con của bạc đạn nè chính giữa nó có cái ống con các bạn thấy không thấy không ừ, tôi sập qua đó đúng không đó. về là chúng ta lấy lấy bạc đạn ngoài được rồi đó đúng không để kiểm tra xem ngoài này có cái à, cái khoe hay không chúng ta phải lấy cái mặt bít ra bây giờ chúng ta dùng cái à, dầu rụt giấy nè lửa nó nhỏ nè các bạn chúng ta đút sâu vô sát mí dưới chúng ta bẫy nhẹ lên thì cái này chúng ta không thể nào dùng à, hai dít mà chúng ta bẫy được tại độ nó quá sâu ok ra một miếng bít miếng bít đặt đạn cũng xúc ra luôn thì chúng ta xem mở nó còn hay không còn các bạn ít thôi thì bạc đạn này ở ngoài không có khoe không có khoe không có khoe gài nhé thì à, rõ ràng khoe gài bạc đạn trong nằm ở trong thì chúng ta phải lấy ra từng cái không được lấy hai cái nhé lấy từng cái một chúng ta lấy cái thứ hai tiếp theo <clears throat> bật đèn này cái à, cấu clip này các bạn ở trong nó không có khoe nha không có khoe thành ra tiếp tục à, ta diễn cảo nó ra bình thường rõ ràng mỗi nhà sản xuất mỗi một công ty mỗi hãng làm khác nhau có những à, hãng thì à, người ta dùng cái bạc đạn cái khoe khóa bạc đạn trong giờ có một hãng thì người ta làm một cái khoe khóa hai bạc đạn ta khóa ngoài khóa hai bạc đạn còn có hãng không có làm khoe nào hết chỉ dùng một cái con tán con tán ngoài dặn răng này các bạn khóa thuốc vô là đủ cái miếng trắng này là nó là cái khoe khoe tròn khoe bóp á giữ mấy anh chó nó nằm lại không cho mấy anh chó này chạy ra chúng ta lấy ra nha bạn xem nha nó là một miếng nhựa thôi đây là một miếng nhựa miếng nhựa nó dẻo dẻo cũng dẻo mà cứng cũng cứng để cho chúng ta dễ gà vào chúng ta xem mấy anh chó ở đây tương tự như mấy anh kia ha. À, nhưng mà trên mỗi trên đầu chó của mấy anh kia chỉ có một lưỡi thôi anh này tới hai lưỡi ba lưỡi một hai ba 3 điểm chịu đúng không còn mấy anh kia chỉ có một điểm chịu thôi thành ra anh này tiếng âm thanh anh này anh kêu ra ra liên tục tại nó gần quá nè rồi chúng ta gắn lại đi chúng ta sẽ vệ sinh nó sau khi chúng ta mua bật đạn mới về thì nếu chúng ta kỹ kỹ tính đó chúng ta dùng cái dao nhọn rọc giấy đó chúng ta lấy cái miếng bít ra xem mở bò có đủ hay không thì cái này mình kiểm tra xem mở bò có đủ hay không chứ không phải là mình đổ mình ờ, đổ thừa cho cái nhà cái ờ, hãng sản xuất người ta lắp ráp ta vô mở thiếu nha không phải nha các bạn trong nhà máy ra lúc nào mở bò vẫn đủ không có thiếu không có thiếu miếng nào cả nhưng mà khi các bạn biết không từ nước này vận chuyển qua nước kia đi thời gian trên tàu bè rồi về đến cái kho cảng các bạn biết là nằm trong cái ờ, hơi nóng á, những không khí nóng trong kho hoặc trong container thí dụ mình nói về tới kho đi bật đạn đâu khi nào mà về tới dùng liền đâu ít lắm tại sản xuất như khả năm năm sau nó mới bán nó mới vận chuyển đi qua tới nước khác nó mới bán thành ra nó ờ, phải mất thời gian rất là lâu hoặc tồn nằm trong kho thì nhiệt độ trong kho các bạn nó lên cao lắm thì mỡ bò nó bị nhót như các bạn mỡ bò nó bốc hơi đó nha thì khi chúng ta mở ra chúng ta thấy thiếu thiếu thì chúng ta vô mở thôi vô thêm thôi không có gì cả nha chứ đừng nghĩ là nhà, hãng trong nhà máy đem ra thiếu không phải nha cái đó là do nhiệt độ làm cho mỡ bò bốc hơi bốc hơi thì cũng không đúng lắm nói chung nó bị nhót lại đó nha cũng như à, bình thường tôi đã vô bạc đạn à, vô mở bạc đạn à, nhiều lần rồi các bạn thấy đó thì bây giờ để mình làm thêm lần nữa nha cho các bạn thấy rõ nha nói chúng ta tay phải sạch nha các bạn đó, cho nó vừa bằng mặt nha thì có hai cách chúng ta có thể đập lên gỗ hoặc đập lên à, à, búa cao su gỗ và búa cao su không được thép nhé còn cái này là ống nhựa nha các bạn ống nhựa ống carbon á nói chung là carbon á để à, ống à, tiếp phục á của serot rốt á bây giờ tôi vô cái này dễ nè các bạn thấy không thường thường các bạn đập không còn này các bạn đập cái này nè đơn giản nhẹ thôi giờ các bạn thấy chưa đơn giản làm thử cho các bạn xem cái nha chứ ờ, mấy lần trước mình đã làm nhiều rồi rồi tiếp tục cho thêm mở đầy hết các bạn chúng ta di chuyển một phần tư giống như dấu thập vậy đó ok các bạn thấy chưa sụp vô rất là nhiều mà anh ta len lỗi qua tới đây đó thì chúng ta xây dần dòng nha rồi bên đây vẫn còn thiếu các bạn thấy chưa rồi tiếp tục mà rút vô rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa tới đến qua đến bên đây nhiều thành ra tôi thấy những anh thợ những ờ, có nhiều anh ờ, ở nhà làm đó cứ lấy mở trét trét trét trét vô xây làm sao mà, mà, mà bò vô đến được cái trạng thời gian thư đổ thừa bạc đạn dởm bạc đạn này bạc đạn kia lý do là mình làm không đúng thôi cá rồi các bạn rồi chúng ta đậy nắp bên đây lại nha tôi dùng móng tay đó kéo ém vô rồi bên đây bên đây bây giờ chúng ta không cần đập chúng ta xịt bơm vô đó, cho nó vừa ít thôi vừa bám lên cái à, mặt rế, bằng mặt rế được rồi à, chúng ta đậy lại chúng ta cho nó, nó à, một chút không khí để nó thở đúng không rồi xong tay chúng ta phải sạch khăn chúng ta phải sạch tương tự chúng ta làm cái thứ hai thì à, nhà sản xuất ha công ty người kỳ cái người làm ra đó người ta lấy tất cả cái ta săn tìm những tất cả thông số của mặt đạn dành cho xe đạp sau đó người ta tiện mỗi một bậc đạn có một miếng như thế mỗi một bậc mỗi một bậc đạn của xe đạp thì người ta tiện ra một cái miếng con xin lỗi cái mặt ép như thế này nó phải dùng góc độ chính xác nó rất là cao thì mặt trong là các bạn các bạn thấy để vô không nó khi mà ép vô thì không có mặt ép ở ngoài và mặt phẳng nó vô là các bạn bạc đạn không vừa bị chinh đúng không thì à, cái miếng này nó khác nó không có bằng cái bạc à, đạn nha lỗ trong này nè đường kính trong của miếng này nè cái lỗ này nè các bạn đây nó non hơn lỗ bạc đạn nha lấy ra vô nó dễ nha rồi cái đường kính đường kính của à, miếng ép đây nè đường kính đường kính ngoài nha đường kính ngoài non hơn đường kính ngoài của bạc đạn khoảng chừng mấy gen thôi các bạn nhìn mắt không thể thấy được thì chúng ta nhìn cái tay để cái tay để vô kéo thì chúng ta sẽ thấy con nó có gờ nó non hơn khoảng vài gen thôi một bên vài gen các bạn để chi để à, thí dụ như các bạn ép các bạn các bạn đạn này nè vào cái à, cái đầm thì các bạn thấy không cái độ dày của cái à, cái lưng này nè để chứa bạc đạn nó bằng bạc đạn nó già nó lớn hơn già hơn chút xíu thôi một hai ly thôi đúng không khi các bạn ép vô thì bạn lấy cái này ra dễ dễ còn uh, những nơi trong xa bộ đùm khác hoặc trong cái cấu clip thế này đây các bạn nhìn thấy từ trong ra ngoài là một ống đường kính à, ở trong nè nó bằng nhau nè các bạn tất nhiên bật khi chúng ta ép bật đạn bật đạn này nó phải nó mỏng nè nó phải đi nguyên cái đường hành trình như này dài như tuốt vô trong nè nó nặng hết nó thì để chúng ta ép bật đạn này vô thì đi bất cứ từ đây nè đi vào tới trong bật đạn này cũng có thể đứng bất cứ chỗ nào và cứng nhưng mà anh này thì lỏng lỏng cái lưng để chúng ta lấy ra được không ra mấy anh kỹ xem như chúng ta đã ép bắt đạn xong rồi để chúng ta thử ngoài thử mà chúng ta cái ống con ống canh chính giữa đó các bạn ống con chính giữa đó hai mặt đạn đó. chúng ta đưa cái cây này vào chúng ta lừa cho nó ngay rồi xong rồi các bạn được các bạn rồi chúng ta kiểm tra nha chúng ta quay lúc này lỗ tai chúng ta không có tác dụng gì cả không có nghe được cái gì hết chúng ta dùng hai tay chúng ta bóp vào bóp mạnh vào đầu cây cốt hai đầu cây cốt của bậc của bánh chúng ta quay thì chúng ta nghe cảm giác trên đầu ngón tay nếu bậc đạn trơn tru thì chúng ta không nghe gì cả còn nếu bậc đạn bị ép bị à, lệch bị chinh gì đó thì nó tạo như tiếng sực sực hoặc là quạt đạn nó có những nó tạo những âm thanh mà rung ta đầu ngón tay của chúng ta nghe nó khó chịu là nếu mà đã bị như thế đó thì coi như mà các bạn tiếp tục chạy để gắn như vào chạy đó coi như bánh xe này bạc đạn sẽ tiêu sớm nha chúng ta phải chỉnh lại rồi xem như chúng ta đã xong à, tôi có một cái loại uh, à, nhất đặc biệt nha nhất là dành cho olip nha các bạn các bạn nghe cái âm thanh mà nó phun phèo phèo ra đó thật sự nó không phải là nó không phải là cái ờ, chất gì đâu nó là, là cái chất ờ, khí đẩy cái dầu này ra thôi nha còn đặt cái dầu đặc biệt là nó lại khác nữa nó ờ, có một cái là nó vừa loãng và không loãng lắm và nó len nó nó len lỏi vào mấy góc cạnh rất là nhanh nha rồi tương tự trên ổ clip ổ clip này chúng tôi không dùng dầu không dùng mỡ bò mặc dù có một loại mỡ bò chuyên dụng nhưng mà những clip mà răng chó mà nó răng nhuyễn các bạn nó nó liên tục với nhau đó mỡ bò không tốt rồi sau đó chúng ta đưa miếng canh vào nha miếng canh thì chúng ta tốt nhất cho miếng à, mỡ bò vào cho nó nằm trong đây tại nó chỉ chịu chứ nằm nó không chạy gì hết rồi chúng ta xem kỹ cái mặt ron này nó có bị lệch gì không nha chúng ta đưa vào chúng ta xoay ngược về phía sau á chó tự động vô còn nếu như chó không vào đó tôi chỉ cho các bạn nè bây giờ không vào nha các bạn bây giờ trong trường hợp này á xoay tới xoay lui không vào nè à, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm cho chó vào đơn giản trong trường hợp trong những trường hợp mà chó nó không vào các bạn các bạn đẩy ngay nó cũng khó vào trong và ngoài mặc dù sẽ tới sẽ lui thường thì chúng ta xe ngược về về phía sau thì chó nó dễ lọt nhàm hơn còn bây giờ nó không chịu lọt là khó chịu thì có cách hai cách cách thứ nhất thì tùy theo có những có clip mà sâu chúng ta không thể dùng dao được dùng không được còn có clip cạn thì được chúng ta dùng dao chúng ta đè mấy anh chó này vô đúng không chúng ta đè đè xuống mà thật sự các bạn anh đè nó cũng khó mà hiệu quả lắm các bạn biết sao nó tới 6 con các bạn đè con này còn mấy con kia còn bung thì sao mà dạo được bây giờ tới ờ, chúng ta dùng chiêu nha chúng ta để như thế này đi rồi chúng ta dùng ờ, chỉ chỉ thường thì các bạn nên dùng chỉ à, các bạn có thể tháo lấy ra ngoài cầm cũng được hoặc đưa vào trong cũng được nha đưa vào trong thế này cũng được sao chúng ta dùng sợi chỉ mà được tốt nhất á là các bạn dùng chỉ um, ni lông nha đừng chỉ chỉ tơ chỉ tơ nó, nó chỉ tơ nó, nó yếu lắm rồi chúng ta dùng sợi chỉ nè nha chúng ta siết men chó lại siết cổ mấy anh lại à, ok chưa vô chưa các bạn nó đúng không rồi sau đó chúng ta lấy cái sợi chỉ ra chúng ta đừng nhấn cái mạnh sâu quá vừa thôi để chúng ta còn có cái rảnh khe hở chúng ta lấy chỉ vào nha đây là cũng là một cách vô à, chó đơn giản mà hữu hiệu rồi sau này khi à, cho tôi thay à, những cúp đèn của thắng dầu các bạn tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo thay cái bên thắng dầu thấy như vậy chứ không phải trồng vô là xong rồi nha các bạn phải làm sao cho nó giãn nó đều ra mới là khó xem như chúng ta đã xong rồi không có gì cả chỉ gá hai con à, tán khóa đầu à, cốt vào là xong đúng không thì à, theo như cái anh chủ nhà đó xin lỗi anh mà chủ chiếc xe này nè ảnh nói chạy tốc độ chừng 20 là ok trên 20 25 ok mà trên 25 đổ tới 30 ba mấy là cái đầu chó kêu lọp cọp lọp cọp thật sự cũng chẳng có gì cả tại anh ta nuôi chó mà anh ta anh ta không cho ăn thôi ha cốt này làm hơi bóp nha ok rồi các bạn tôi sẽ um, viết cái thông tin lên à, trên à, YouTube đó chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết lý do tại sao chó này nó bị lật qua bưu cọc nha rồi cảm ơn các bạn đã tham gia và um, nhớ đăng ký nha các bạn các bạn nhớ đăng ký nha các bạn để các bạn không bỏ lỡ những video kế tiếp nha